الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Thì cái phần kế tiếp của bài khutbah hôm nay sẽ dành riêng cho người phụ nữ Muslim chúng ta. Chị em phụ nữ Muslim thân mến, Allah subhanahu wa ta'ala đã đấng tinh vi, đấng thông suốt và am tường tất cả mọi vật và mọi việc. Ngài thấu hiểu được lòng chất ẩn của chị em phụ nữ, nên Ngài đã ấn định một phần thưởng dành riêng cho chị em phụ nữ biết ngoan đạo và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Chỉ cần chị em phụ nữ làm theo những lời di huấn sau đây, thì cơ hội vào thiên đàng của chị em rà lật lật. Như được ghi trong Musnad của Imam Ahmad, do Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, ông ta đã dẫn lời Rasul sallallahu alaihi wa sallam rằng, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت Một khi phụ nữ hoàn thành lễ Salat trong ngày đêm năm lần, nhịn chay vào tháng Ramadan, biết bảo vệ tiết hạnh cho chồng và nghe lời chồng, phục vụ chồng, vào ngày tận thế có lời phán bảo. Cô hãy đi vào thiên đàng bằng bất cứ cửa nào cô muốn. Subhanallah Chỉ cần phụ nữ làm những điều đó Thì cơ hội vào thiên đàng của họ là rất lớn Tuy nhiên trong Islam có một số nhiệm vụ mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã quy định dành riêng cho nam giới như đi thánh chiến vì chính nghĩa của Allah. Nhưng phụ nữ ở nhà vẫn được hưởng ăn phúc như nam giới đó với bằng chứng như sau. Bà Asma binti Yazid radhiyallahu anha đã đến gặp Rasul sallallahu alaihi wa sallam lúc người đang ngồi cùng với nhóm Sahaba. Bà nói: Tôi thề có Allah chứng minh Tôi đây là đại diện cho toàn thể phụ nữ Dù sinh sống ở chân trời Tây hay chân trời Đông Đều đồng ý với ý kiến của tôi Rằng Allah đã cử phái Nabi bằng chân lý Mang đến cho nam giới và phụ nữ Chúng tôi đã tin tưởng vào người Thề bởi Allah đã sắc phong sứ mạng cho Nabi Rằng chúng tôi là phụ nữ Dù sao cũng là nền tảng chính trong nhà của nam giới Chúng tôi là tâm điểm dành cho nam giới giải quyết sinh lý Chúng tôi đã mang thai cho họ trong khi đó, nam giới được ưu đãi hơn chúng tôi. Họ được hành lễ xoa lá tập thể hàng ngày và họ được hành lễ xoa lá tập thể vào mỗi ngày thứ sáu. Họ được viếng thăm 10 bệnh, họ được đi theo người chết đến mộ, họ được đi làm hết nhiều lần và việc làm tốt đẹp nhất trong tất cả là họ được xuất binh đi thánh chiến vì chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mỗi khi nam giới rời khỏi nhà đi làm umrah hay hàm hách hay đi buôn bán vân dân thì chúng tôi những người phụ nữ phải vóc lòng chăm nom nhà cửa tài sản con cái quán xuyến mọi việc trong ngoài chúng tôi phải giặt vũ cho họ phải chăm sóc con cái cho họ vậy chúng tôi có được chia ân phước với họ không thưa Rasul của Allah đây là lời của một vị sahaba nữ bà ta đã gì đến hỏi Nabi về những gì mà nam giới đã lấy hết và họ những gì mà phụ nữ đã gặp phải ở nhà như về nội trợ và chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình mỗi khi không có chồng ở nhà thì những việc làm của họ đó có được bá la được ăn phước giống như nam giới đi làm ở ngoài hay không nghe xong lời của bà Asma Rasul sallallahu alaihi wasallam quay hẳn mặt về phía sahaba của mình đang ngồi cùng người hỏi hal sami'tum maqalat imra'atin qat ahsana min mas'alatiha fi amri diniha min hadhi này các người có từng nghe lời lẽ của người phụ nữ nào yêu cầu về vấn đề tôn giáo tốt đẹp và hay như người phụ nữ này bao giờ chưa? Nabi khen bà ta là lời cái ý kiến của bà ta hỏi rất là hay và mọi người đáp thưa Rasul chúng tôi không hề nghĩ rằng người phụ nữ này lại có lời lẽ tuyệt vời đến thế xong Rasul quay mặt lại người phụ nữ người Rasul nói insarifi ayyatuhal mar'a wa a'limi min khalfik minan nisa أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته وإت وإتباعها موافقته تعدل ذلك كله Này cô, hãy quay về đi mà loan báo cho toàn thể phụ nữ như cô và tất cả phụ nữ sau này rõ ràng một người phụ nữ phục vụ tốt cho chồng luôn tìm cách làm anh ta hài lòng và theo dõi mọi việc để làm hợp ý anh ta cô ta sẽ được hưởng ân phước giống như nam giới đã làm subhanallah chỉ cần người phụ nữ làm tốt nhiệm vụ nội trợ của mình và làm cho chồng hài lòng thì họ được cơ là họ được ân phước giống như những gì nam giới đã làm từ sau đó có từ bố thí đi làm hà trì nhiều lần hoặc là gì đi thánh chiến gì Allah subhanahu wa ta'ala xa trường họ hưởng được tuy họ nhà có một hadith khác một nhóm người phụ nữ đã tìm đến gặp Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà nói thưa Rasul của Allah nam giới đã lấy hết mọi ăn phước của việc thánh chiến vì chính nghĩa của Allah còn việc làm nào để dành cho chúng tôi hưởng được ăn phước đó không thì nhóm người phụ nữ khác họ cũng gì đến thắc mắc là nam giới đi thánh chiến và hưởng được ba la của sệt chúng ta biết á sệt cái ba la của họ rất là lớn là có một hadith là bị nói trên đời này không có một người nào sau khi chết mơ ước lại trần gian sống thêm một lần nữa ngoại trừ người shahid họ muốn được trở lại trần gian sống và chết vì thánh chiến của Allah thêm nhiều lần nữa tại vì họ thấy được cái phần thưởng của Allah Taala ở nơi xa quá trời rộng lớn và quá trời nhiều nên họ ước mơ được nhiều hơn thế này thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trả lời lời câu nói của người xoa bả đó Mehnatu ihda kunna fi baytiha tutriku jihadal mujahidin Các cô làm nội trợ trong gia đình chu đáo Đuổi kịp ân phước những người thánh chiến vì chính nghĩa của Allah Subhanallah Thì phụ nữ ngoan đạo, người phụ nữ đàng hoàng, đoan trang đức hạnh họ hưởng được ba la không cần phải làm gì chẳng những vậy Islam còn trọng thượng cho những ai đối xử tốt với vợ với gia đình nhất là phụ nữ như Rasul sallallahu alaihi wasallam đã nói ở hadith man anfaqa ala banatayni أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يكفيهما الله يغنيهما من فضله كانتا له سترا من النار ai bố thí cho hai người con gái ruột hoặc hai người chị em ruột hoặc hai người phụ nữ trong thân tộc và xem đó là nhiệm vụ của mình cho đến khi Allah ban cho hai người đó trở nên giàu có và họ tự có thể mưu sinh hai người đó sẽ là vật chấn che chở cho y thoát khỏi hỏa ngục vào ngày sau đồng đạo Muslim thân mến hãy đối xử tốt với phụ nữ nhất là những người vợ đang chung chăn gối với chúng ta và hãy biết rằng người tốt nhất trong chúng ta là người cư xử tốt với vợ của mình như là bị sallallahu alaihi wasallam đã di huấn khayrukum khayrukum li ahli wa ada khayrukum li ahli người tốt đẹp nhất trong các ngươi là người cư xử tốt với vợ mình và ta tốt hơn các ngươi về việc cư xử tốt với vợ ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Và một trong các dấu hiệu của Allah là Ngài đã tạo trong các ngươi những người vợ và Ngài để cho các ngươi chung sống với họ và Ngài đặt giữa các ngươi tình thương yêu và lòng bao dung. Quả thật đó là những dấu hiệu dành cho những người có khối óc suy nghĩ. Anh chị Muslim thân mến, thì có một điều này Linh muốn nhắc trước khi hết bài khutbah. Thì vào mỗi ngày thứ sáu đó là chúng ta đến Simen nhưng có một số người đến đây Simen nhưng mà lại nói chuyện trong lúc bài khutbah đang nói chuyện. Thì hãy biết rằng những người nào đến đây Simen Chumac mà họ nói chuyện trong lúc imam đang đọc khutbah thì họ không được ba la của ngài chủ mạch Bởi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith ai nói chuyện với người kế bên mình á một từ đơn giản thôi sah thì họ không được ba la của ngài chủ mạch Một từ đơn giản thì người sẽ ra sao người này nói về câu chuyện của người kia và nói như thế nào đó trong lúc imam đang đọc khutbah. Tại ngài chủ mạch chúng ta gì thường ngày là Sumen là hô gồm có bốn rắc và ngày Jumat này chúng ta chỉ xi men hai rắc là hai rắc kia thay thế cho bài phút bạc. Và chúng ta phải ngồi lặng lặng mà nghe từ khi imam bước lên đọc bài phút bạc cho đến khi kết thúc. Bất cứ người nào nói chuyện dù là chuyện chúng ta muốn nói lập tức nghe đâu đó. Thí dụ người kế bên đang nói chuyện chúng ta đang gì khó chịu, chúng ta cũng không phép cấm họ nói chuyện. Nếu chúng ta nói chuyện kêu họ im đi, chúng ta không có ba la của gì, của ngày gì, mắt đó. Thì cái ba la ngày mắt thì chúng ta đã biết là bị nói ai đến Simen Chùa Mách họ được ba la từ đó cho đến Chùa Mách kế tiếp và thêm 3 ngày nữa tức là 10 ngày anh chị em Muslim thân mến Allah subhanahu wa ta'ala đã ban đã ra lệnh cho chúng ta một điều là hãy salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cho thật nhiều như Allah Taala đã phán trong thiên kinh Quran Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala và tất cả ma cách của Ngài đều salawat cho Nabi. Này hỡi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói hadith Man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra. Ai salawat cho ta một lần, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ salawat cho y 10 lần. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئن وسائر البلاد المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم من أراد بهذا بلد وأهله بالسوء فرد كيده على نهره يا قوي يا عزيز اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعاءنا يا سميع مجيب اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم هذه أيام أيام مغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت غفار اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون